trong một lần trải nghiệm cận tử suýt chết, một cựu chiến binh đã du hành xuống địa ngục và nhìn thấy vô số người bị tra tấn thê thảm để hoàn trả tội lỗi khi còn sống. Điều kinh ngạc là trong đó có rất nhiều quan chức, nhân viên thực thi pháp luật, doanh nhân, y bác sĩ. Vậy rốt cuộc những người đó làm gì mà phải chịu tra tấn ở địa ngục? Hãy cùng tâm linh cuộc sống tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Ông Thành Đức Phú, 76 tuổi, là một cựu chiến binh sống ở huyện Điếm Giang, Trùng Khánh, Trung Quốc. Ông từng phục vụ trong quân đoàn 38, đóng quân ở vùng Đông Bắc vào những năm 1960. Ông Thành là người chất phác, đôn hậu. Trong một lần từ quê vợ trở về nhà, ông đột nhiên đổ bệnh trên xe, tưởng chừng đã hết mệnh lìa đời. Nhưng lúc đó ông lại trải qua một trải nghiệm cận tử đáng nhớ, nguyên thần ly thể xuống địa ngục, chứng kiến nhiều cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Ông kể, hôm đó vào khoảng 6 giờ chiều, xe buýt vừa đi qua một ngôi làng thì tôi thấy có người vỗ vào ngực mình mấy cái rồi kéo tôi đi với tốc độ rất nhanh. Một lúc sau đã đến một nơi kỳ lạ. Bên trên là một người đàn ông đang ngồi trên ngai cao, mình mặc áo bào mỏng nhạt, giống như một vị hoàng đế. Ông ta nói lớn, đây là địa ngục. Con người thế gian không tin có Diêm Vương và địa ngục nên mới dám làm đủ thứ chuyện xấu xa, Hóa ra ông ấy là Diêm Vương Sau đó Diêm Vương hỏi tên tuổi tôi Tôi nói tôi 66 tuổi Ông lẩm bẩm Không đúng rồi Sau đó hỏi tiếp ông đến từ đâu Tôi đáp Điếm Giang Diêm Vương lớn tiếng nói quỷ sai Các ngươi bắt nhầm người rồi Hãy đi bắt Trần Đức Phú 40 tuổi ở Trạng Giang Không phải Điếm Giang Hắn ta đã làm rất nhiều chuyện sai trái và đáng phải chết sau đó Diêm Vương dở một cuốn sổ lớn trên bàn ra, có lẽ là sổ sinh tử, rồi mỉm cười nói với tôi. Đây rồi, họ đã nhầm người. Bây giờ ông là khách quý của tôi. Tên của ông đã được xóa khỏi sổ của tôi từ lâu, vì vậy ông không thuộc về nơi này. Tôi hỏi, vậy ai sẽ quản tôi? Ông đáp, một ai đó trên thiên thượng. Nói đến đây, Ông Thành chợt nhớ có lẽ mình là người tu luyện nên mới được xóa tên khỏi danh sách trong địa ngục. Lời nhắn của Diêm Vương Sau đó Diêm Vương nói Giờ ông đã đến đây, vậy hãy đi xem xung quanh trước khi trở về. Có ba điều ông cần làm. Đầu tiên, khi quay trở lại, ông phải nói với con người thế gian rằng Diêm Vương và địa ngục thực sự tồn tại và là nơi trừng phạt những kẻ xấu xa. Thiện ác hiếu báo, những ai đã làm điều xấu chắc chắn sẽ nhận quả báo. Thứ hai, ông có một sứ mệnh phải hoàn thành. Khi quay lại dương gian, ông phải làm nhiều việc thiện hơn và cứu nhiều người hơn. Thứ ba, hãy bảo với con người dương gian những gì tôi đã nói và những gì ông thấy ở địa ngục. Nếu họ đã làm điều sai trái thì cần phải sửa đổi và không được tiếp tục làm ác để bảo đảm cho chính họ một tương lai tốt đẹp. Ông phải nhớ những gì tôi nói. Tôi sẽ nhớ và làm theo những gì ông nói Tôi hứa Vậy hãy để hai quỷ sai đưa ông đi xem những kẻ ác đang bị trừng phạt như thế nào sau khi làm điều ác ở nhân gian. Vì ông không có thời gian để xem hết 18 tầng địa ngục, nên hãy xem hình phạt nhẹ nhất, Diêm Vương nói. Theo lệnh, trước tiên hai quỷ sai đưa tôi đến cầu Nại Hà. Nó rất hẹp, bên dưới là vực thẳm không đáy, Tôi không dám băng qua cầu và run lên vì sợ Cuối cùng hai quỷ sai phải giúp tôi qua cầu Quan chức, công nhân viên bị tra tấn la liệt Sau khi qua cầu Nại Hà Quỷ sai bảo tôi hãy nhìn vào huyết hải Tôi gần như sợ chết khiếp Đó là một biển máu rộng lớn toàn là người Hầu hết họ đều mặc quần áo công chức hoặc nhiều loại đồng phục dành cho công tố viên, văn phòng tư pháp cũng có những người mặc đồng phục công sở và áo khoác trắng. Họ bị ngâm mình trong máu, bị cá sấu, rắn, sư tử và các loài thú khác cắn xé. Tay chân họ bị xé nát và bị những con thú này ăn thịt. Họ không ngừng la hét, kêu khóc, cầu xin sự thương xót. Cảnh tượng thực sự thê thảm kinh hoàng. Tôi nhìn chăm chăm vào những cảnh đau khổ vô tận ấy mà hoàn toàn chết lặng. Nhanh lên, mau nhìn qua đây. Quỷ sai gọi tôi Tôi lấy lại bình tĩnh và quay sang nơi họ chỉ Đó là một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn Tôi thấy một quảng trường khổng lồ chứa đầy các loại dụng cụ tra tấn Mỗi cái đều có người đang bị tra tấn trên đó Trên công cụ tra tấn lớn đầu tiên có một người đàn ông cao và béo bị trói vào đó Ông ta trông như một quan chức cấp cao Hai kẻ tra tấn đang đứng hai bên ông ta Với một tay cầm con dao lớn cắt thịt tay kia cầm miếng thịt đã bị cắt lìa. Tôi run rẩy hỏi quỷ sai, tại sao ông ta lại bị tra tấn bằng cách này? Một tên đáp, ông ta là quan chức, nhưng ông ta đã nhận hối lộ và biển thủ công quỹ. Không ai biết ông ta đã lấy bao nhiêu tiền công để dùng cho việc riêng. Bây giờ ông ta phải ở trong địa ngục để hoàn trả bằng xương bằng thịt của mình và cuối cùng sẽ bị chặt ra từng mảnh Ông ta có thể trả hết bằng cách này không? Tôi hỏi, cảm thấy rất sợ hãi cho ông ta. Quỷ sai nói, mọi thứ đều phải được hoàn trả. Nếu một người được thả ra mà chưa trả hết nợ, những người khác sẽ phàn nàn rằng Diêm Vương đang bất công, bẻ cong luật lệ để thiên vị và chính ông ấy sẽ bị thiên thượng trừng phạt. Những người tiếp theo bị tra tấn là bốn người đàn ông mặc bốn loại trang phục thực thi pháp luật và đội mũ có quốc huy của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ bị trói cạnh nhau trên một dụng cụ tra tấn với một thanh thép xuyên qua lưng bốn người. Hai kẻ tra tấn đang đứng hai bên, liên tục kéo đẩy thanh thép. Bốn người đàn ông la hét đau đớn và sàn nhà bê bết máu. Họ đã làm gì mà bị trừng phạt như vậy? Tôi hỏi quỷ sai. Các nhân viên thực thi pháp luật nên thưởng thiện phạt ác. Nhưng họ đã làm ngược lại. Họ được trả lương từ tiền của người đóng thuế, nhưng họ lại lạm dụng luật pháp và làm việc cho các quan chức tham nhũng, quyền lực. Họ không phân biệt thiện ác và ra tay hãm hại người tốt. Họ vi phạm pháp luật với danh nghĩa thực thi pháp luật và nợ máu trồng chất. Vô số người tốt đã trở thành nạn nhân dưới tay họ. Đây là cách họ bị trừng phạt khi đến địa ngục. Mỗi lần kéo hoặc đẩy thanh thép là trả xong một món nợ máu Sau đó tôi thấy một người đàn ông có thân hình vừa phải bị trói vào một dụng cụ tra tấn khác Với hai kẻ tra tấn ở hai bên Tay cầm một con dao nhỏ và một miếng thịt Quỷ sai giải thích Ông ta là một doanh nhân phạm tội tăng giá thị trường và lừa dối khách hàng Ông ta phải trả lại tất cả những gì đã nợ người khác bằng xương bằng thịt của mình Cho đến khi không còn nợ nần nào nữa trên công cụ tra tấn tiếp theo, tôi thấy một người đàn ông và một phụ nữ bị trói vào đó, mặt đối mặt nhau. Phần trên khuôn mặt của họ đã bị cắt ra và che xuống phần mặt bên dưới. Trông đáng sợ kinh khủng. Hai người này đã phạm tội ngoại tình. Họ không biết xấu hổ và không có đạo đức, quỷ sai nói với tôi. Tôi định hỏi các lính canh chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông bị trói ngược trên dụng cụ tra tấn tiếp theo nhưng họ đã kéo tôi đi và bảo tôi nhìn về đằng trước. Tôi nhìn lên và sửng sốt trước những gì mình thấy, vô số người xếp thành nhiều hàng, trước mỗi hàng đều có một cái bàn. Những người ở hàng đầu tiên trông giống các quan chức. Mỗi người trong số họ đều đang lo lắng, nước mắt lưng tròng. Những người ở hàng thứ hai mặc các loại đồng phục thực thi pháp luật khác nhau và đội mũ có quốc huy của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất cả đều trông rất hối hận. Những người ở hàng 3 mặc vest công sở thắt cà vạt, trông như công chức nhà nước. Những người ở hàng 4 là nhân viên y tế mặc áo khoác trắng. Có rất nhiều dòng người nữa, quá nhiều không thể đếm xuể. Tôi đang định hỏi quỷ sai tại sao những người này lại ở đó thì nghe thấy Diêm Vương nói Hết giờ rồi Ông có nhớ ba điều ta dặn ông phải làm không? Tôi nói với ông ấy tôi nhớ rất rõ Vậy ông phải nhanh chóng quay trở lại ngay nếu không sẽ quá muộn. Hai quỷ sai giữ tôi lại và ném tôi đi. Tôi sợ họ sẽ ném mình vào quảng trường để tra tấn đến mức đã hét lớn. Từ cõi chết trở về. Ngay lúc đó bỗng tôi nghe thấy ai đó nói Ông ấy đã tỉnh Ông ấy còn sống Tôi đang ở đâu? Tôi mở mắt hỏi Một bác sĩ nói rằng tôi đang ở khoa cấp cứu của bệnh viện quận những người xung quanh đều hỏi sao tôi lại la lớn như vậy. Tôi bèn nói với họ tôi vừa đến địa ngục, nơi đó thật đáng sợ. Tất cả họ đều rất muốn biết tôi đã thấy những gì. Sau đó, tôi đã kể cho họ nghe tất cả những gì tôi đã trải qua dưới địa phủ. Đột nhiên tôi nhớ ra, lúc trước tôi đang ở trên một chiếc xe buýt nên hỏi mọi người sao tôi lại đến được đây. Một nhân viên soát vé xe buýt giải thích, con thấy bác đổ mồ hôi rất nhiều mặt tái đi, rồi ngã quỵ xuống. Vì vậy con đã bảo mọi người đỡ bác lên ghế và hỏi hành khách chúng con có thể đưa bác đến bệnh viện trước không? Tất cả đều đồng ý. Tài xế xe buýt đã nhanh chóng lao đi. Sau khi đưa bác đến bệnh viện, chúng con đưa những hành khách còn lại đến nơi họ muốn. Sau đó chúng con mang xe buýt về rồi bắt taxi lại đây xem bác thế nào. Một nhân viên soát vé khác tiếp lời. Khi chúng cháu đến, thấy bác nằm đây không còn chút sự sống nào, không thở oxy, không truyền dịch. Nhân viên y tế đã mấy lần dục chúng cháu đưa bác đến nhà xác, nhưng chúng cháu không chịu. Tụi cháu quyết định nếu đến 11 giờ đêm mà bác vẫn không tỉnh lại thì sẽ đưa bác đến nhà xác. Tôi cảm ơn tất cả mọi người vì đã cứu mạng tôi. Lúc này đã là 11 giờ đêm, tôi đề nghị đưa cho mỗi người 20 tệ để ăn gì đó và nói mai tôi sẽ quay lại trả tiền viện phí nhưng bác sĩ nói bác không dùng oxy nên không mất phí. Chi phí truyền dịch chỉ tốn vài tệ. Bác cũng không cần trả cho mỗi người chúng cháu 20 tệ đâu. Cháu tin những gì Diêm Vương nói với bác và chúng cháu sẽ coi những gì làm cho bác là việc thiện đầu tiên của mình. Dù sao cũng cảm ơn bác đã đề nghị. Khi bước ra khỏi bệnh viện, người tài xế xe buýt còn nói với tôi Tối nay chúng cháu đã làm một việc tốt cảm ơn vị khách quý của Diêm Vương đã cho chúng cháu biết những gì bác thấy ở địa ngục. Chúng cháu sẽ làm nhiều việc thiện hơn và không làm điều xấu để khỏi bị trừng phạt trong địa ngục. Cảm ơn bác nhé. Hãy bảo trọng, tạm biệt. Nước mắt tôi tuôn dài trên mặt khi nhìn tài xế và người soát vé đi xa dần trong bóng đêm. Tôi biết rằng từ nay họ sẽ là người tốt vì họ đã biết được sự thật